Xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV. Thì à, trong các clip trước mình đã hướng dẫn các bạn kiếm một số cái đồng coin miễn phí như là BTT, đồng skin. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tải và tạo một cái ví chốt wallet để chúng ta trữ các cái đồng coin à, miễn phí đó. Thì à, tùy theo cái hệ điều hành của các bạn là iOS hay là Android mà các bạn vào cái mục App Store hoặc là Set Play để các bạn tải cái ứng dụng là chốt wallet thì các bạn ấn vào phần cài đặt Đấy, à, như mình đã cài xong rồi thì mình chỉ việc ấn uh, mở ra đây là cái giao diện của cái à, ví mà mình đã trữ các đồng coin như đồng uh, IOTX e đồng BLB đồng Choi đồng BTT rồi đồng Kim đây hoàn toàn là những cái đồng mình kiếm miễn phí về mình uh, trữ tại đây sau khi chúng ta đã tải xong thì chúng ta ấn mở ờ, cái ví ra các bạn nhé mở ra và chúng ta chạy thì cái giao diện lúc đầu tiên thì nó sẽ hiện ra như này thì ờ, nó sẽ hỏi là nếu bạn đã có ví rồi thì bạn ờ, ấn vào cái chữ là tôi đã có ví thì các bạn điền 12 cái mã bảo mật vào là các bạn sẽ vào cái ví của mình còn chưa có ví thì bạn ấn vào nút là tạo ví mới vào nhá à, chúng ta sẽ ấn vào nút tạo ví mới này sau khi bạn ấn vào cái phần tạo ví mới này nó sẽ ra cái giao diện tiếp theo thì ờ, nó, bạn phải tích vào cái chữ là tôi hiểu rằng nếu tôi mất cụm từ khôi phục tôi sẽ không thể truy cập vào ví của mình sau đó chúng ta ấn vào tiếp tục tiếp theo thì chốt wallet sẽ tạo cho bạn là 12 cái từ để các bạn khôi phục đây chính là 12 cái từ khóa các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lấy một cái điện thoại khác chúng ta chụp lại cái 12 cái từ này và các bạn nhớ uh, cái thứ tự từ 1 đến 12 nếu bạn không đã có điện thoại khác thì bạn có thể lấy giấy bút bạn ghi lại lưu ý nhé chúng ta ghi đúng nhé sau đó chúng ta ấn vào chữ tiếp tục là màn hình tiếp theo thì chúng ta sẽ xác minh lại cụm từ Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ nhập lại cái thứ tự từ 1 đến 12 của 12 cái ký tự đó ở phía dưới này Đấy, sau khi chúng ta đã chọn xong từ số 1 đến số 12 chúng ta lại ấn vào tiếp tục bước cuối cùng thì chúng ta sẽ đặt tên cho cái ví đây ví dụ mình để chữ là ví là multicoin Đấy. Sau đó chúng ta ấn vào chữ là làm xong. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước là tạo một cái ví. Các bạn lưu ý nhá, 12 cái cây, 12 cái từ vừa rồi đấy. Các bạn lưu ý chúng ta chụp lại, chúng ta lưu vào một nơi nào đó hoặc chúng ta có thể là in ra giấy chúng ta cất đi. Đấy, vì mất cái cụm từ này thì đồng nghĩa việc chúng ta không thể khôi phục lại được cái ví này đâu nhá. À, mình xin nhắc lại nhá mất 12 cái cụm từ này chúng ta không thể khôi phục lại ví. Đây chính là mật mã, chính là khóa để mở cái ví của các bạn nên các bạn phải lưu ý chúng ta lưu lại thì đây chính là cái giao diện cái ví của mình thế còn à, ví của bạn khi mới tạo xong nó chỉ có mặc định các đồng như là bitcoin bth à, btc đồng à, ethereum là eth Đấy, một số đồng khác như là blb thì bạn muốn đưa cái đồng quay nào ra đây đấy ví dụ mình uh, hay dùng uh, để kiếm những cái đồng quay này thì mình đưa hết ra màn hình như này bạn muốn thêm một đồng nào thì bạn chỉ việc đánh ờ, bấm vào hai cái ô tròn ở cạnh chữ bộ sưu tập này bạn bấm vào sau đó bạn nhập tên của cái đồng đó hoặc bạn có thể kiếm trong danh sách ra ví dụ đây mình muốn đưa cái đồng kim ra ngoài Đấy. thì cái đồng kim này thì ờ, mình, để chúng ta đang kiếm kim ấy muốn đưa ra ngoài thì bạn đánh dấu vào này thì nó sẽ xuất hiện sau đó mình ấn nút mũi tên quay ra đây cái đồng kim này bạn này ờ, bấm vào đấy thì chúng ta thấy đồng kim bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái ví kim ở trên cái ví xoăn chạy trên nền tảng chốt wallet để các bạn chữ các cái đồng kin tại vì ờ, trước đây thì kin ờ, này nó làm trực tiếp ở trên ví trúc nhưng bây giờ nếu để trên ví trúc này thì nó sẽ không cho chúng ta rút tiền về nữa đấy từ cái app Upperbet chúng ta không thể rút về đồng kin nữa thì bây giờ là các bạn sẽ phải tạo một cái ví xoăn nhá thì đây đầu tiên các bạn mở cái ví chốt wallet của mình ra đấy mở ví chốt này ra các bạn ấn vào cái mục cài đặt cài đặt sau đó các bạn ấn vào cái mục các ví này đấy đấy thì ví của mình nên nó gọi là tổng quan nhé đấy các bạn đặt tên là gì thì các bạn chọn bấm vào nhé ví dụ vừa nãy mình hướng dẫn các bạn là chúng ta tạo là ví uh, multi quay mục đấy đấy sau đó các bạn ấn vào chữ là hiện các từ khôi phục ví nhá à, hiện từ khôi phục sau bạn tích vào chữ là tôi hiểu rõ những rủi ro này ấn tiếp tục đấy tiếp tục sau các bạn ấn vào chữ sao chép sao chép 12 ký tự ví này đấy các bạn quay trở lại đấy, quay ra ngoài à, các quay ra ngoài cái mục này mục các ví này bạn ấn vào dấu cộng dấu cộng các bạn ấn vào chữ là tôi đã có ví Đấy. tôi đã có ví sau đó các bạn kéo cái đập quay lên các bạn tìm cái chữ là solala này Đấy, ví xoăn đấy bấm vào cấm vào sau đó các bạn dán 12 cái ký tự mà chúng ta vừa sao chép ấy Đấy, chúng ta đấy sau đó các bạn đặt tên ví ví dụ mình đặt tên là ví là xoan ba đấy Winson 3 tại vì mình đã tạo ờ, ví Winson này rồi đấy các bạn đã chữ nhập vào đấy nhập vào đấy thì ờ, nó sẽ bảo là ví của bạn đã được nhập xong này sau khi xong rồi thì chúng ta cũng ấn vào cái dấu tròn này hai dấu tròn này đấy, sau đó chúng ta đánh vào đây là chữ kin đấy, kin các bạn mở cái này lên nó xanh lên rồi xanh rồi các bạn ấn nút quay lại đây thì nó đã có cái ví kin này mà chúng ta bấm vào Vikin thì nó không còn cái thông báo ờ, đỏ ở đây nữa có nghĩa là đây mới là nền tảng của Vikin còn khi chúng ta ở ngoài chớt thì chúng ta thấy một cái dòng thông báo màu đỏ ở đây này thì nếu có cái dòng thông báo màu đỏ đấy thì chúng ta sẽ không bao giờ là chúng ta nhận kin và chuyển kin được các bạn nhé đây thì chúng ta nhìn cái chữ bên tay trái này nó ghi chữ SPL tức là chạy trên nền tảng son này đấy, tại cái mục này thì chúng ta muốn nhận kin ở cái app thì chúng ta ấn vào chữ nhận đây đấy và chúng ta sao chép cái địa chỉ ví này là chúng ta có thể gửi kin từ bên PBS sang đây được rồi các bạn nhé đấy các bạn lưu ý nhé đây ví kin ở trên cái ờ, nền tảng xoăn này thì không có dấu màu đỏ đây còn mình mở cho bạn xem cái ví kin ở trên nền tảng ờ, chốt này thì nó sẽ có cái thông báo màu đỏ đây này đấy thì cái ví kin trên nền tảng chốt này sẽ không nhận kin được nên các bạn nhiều bạn đã ờ, xem clip của mình và chuyển tiền từ bên Alphabet sang ờ, ví Kin ở bên trước này thì báo lỗi thì đây chính là nguyên nhân các bạn nhé đấy nó thông báo rõ này Kin bây giờ là chạy trên nền tảng SVN này, của Solana và Blockchain đấy thế nên là các bạn phải tạo một cái ví Kin à, trên cái nền tảng Son đấy nhưng mà chạy trực tiếp trên ví trước wallet đấy nghĩa là chúng ta vẫn phải có một cái ví trước wallet còn sau này thì ờ, cái nền tảng này nó sẽ ra cái ví riêng của nó thì cái đấy là chúng ta sẽ cập nhật sau như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách uh, tải cái ví uh, chốt nép, cách tạo một cái tài khoản mới của ví. À, những cái lưu ý quan trọng cho các bạn khi uh, chúng ta tạo cái ví chốt nép này. Thì uh, hiện nay là cái ví này cái uh, chạy cái nền tảng của đa phần của nó là ERC20 để chúng ta chữ các đồng coin dạng ERC20. Nhưng mà trong cái đợt gần đây thì uh, phí giao dịch của ERC20 là tương đối cao thường dao động ở khoảng uh, từ 17 cho đến 35 đô mỗi lần giao dịch như vậy chúng ta sẽ tốn rất phí rất cao nên chúng ta chỉ dùng cái ví này để lưu trữ những cái đồng coin mà chúng ta gọi là hâu coin tức là chúng ta lưu giữ uh, lâu dài đợi nó lên giá cao thì chúng ta bán thì chúng ta mới lên giữ ở ví còn những uh, đồng coin mà chúng ta gọi là lướt sóng chây và giao dịch thường xuyên thì các bạn nên làm trực tiếp trên sàn các bạn nhé à, chứ chúng ta để ở trên ví này thì nhiều lúc nó sẽ à, gây cho chúng ta đấy là tốn kém các cái khoản phí khi à, chúng ta chuyển qua chuyển lại với nhau à, trong các clip tiếp thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo à, tài khoản trên các sàn để khi chúng ta đưa tiền từ cái ví trước này lên các sàn chúng ta bán và cách như thế nào để chúng ta giảm thiểu cái chi phí giao dịch nhất cho các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip tiếp theo nếu các bạn thấy clip này hay các bạn uh, hãy ấn nút like, subscribe và các bạn chia sẻ cho bạn bè cùng biết để mọi người chúng ta cùng uh, hỗ trợ nhau trên uh, cái uh, con đường là chúng ta đi uh, kiếm coi, kiếm uh, thêm uh, thu nhập ở trên cái uh, thời đại uh, 4.0, 5.0 này nha các bạn nha. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.